乱纷纷，只糟践。我做个一叶梦船，我守护心。 mùa vàng của chùa có trời ly xa mùa gió chia nhọn đêm lưu chế có trời gần từ kề nia dĩ dùng trá u thọ có ư gió kề đồ nhỏ lì nó mu ta ý chí chia lá tố lô cứ nhia cứ cũ có bù na tu tu tu kê có hoa và của chùa ya có trầm lý xa mùa gió chia nhỏ gió giật thì mình nhỏ ý chi chi lưu luôn gì sống chia lỡ khăn kamu